New Mazda 2 phong cách và năng động Một kỷ nguyên hoàn toàn mới Thiết kế lay động cảm xúc ngay từ ánh nhìn đầu tiên động cơ Sky Active tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc Nội thất độc đáo Hệ thống an toàn vượt trội Đa dạng sự lựa chọn New Mazda 2 phong cách và năng động New Mazda 2 Phong khách và năng động Một kỷ nguyên hoàn toàn mới thiết kế lay động cảm xúc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Động cơ Sky Active tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Nội thất độc đáo, hệ thống an toàn vượt trội, đa dạng sự lựa chọn. New Mazda 2 phong cách và năng động. chúng ăn cất vì bây giờ cất chờ cất bò cất của tôi không mẹ tiếp từ có lẽ bọn mình chỉ hát được thôi cứ hát những bài mà tất cả cùng thuộc ấy ví dụ như bài chẳng hạn theo tớ nghĩ mỗi cậu phải chuẩn bị một bài sau đó hát để cả bọn duyệt tớ sẽ thử trước dòng hạnh phúc cánh vùng chiều du trắng mây đồng xưa nhớ Tôi được tờ hai một bài xịn luôn Như heo hương hoa mây mù răng loay lai sương khói phói phai bước rồi Ai sai rồi Để coi mình ta vương vương hoài ức trong men Say chiều mơ bờ ngang giọt lại ngang khiêm coi ma đi sau sâu Cậu hát kiểu gì đấy Đúng là hát Hát bài gì bây giờ Hát bài Hát bài Chỉ có làm thì mấy quan Được Tớ sẽ thể hiện bài hát 88%